Xin chào toàn thể quý đầu tư đến với buổi phân tích nhận định thị trường à, vàng forex tiền tệ chứng khoán tuần từ 19 cho đến 24 tháng 4 năm 2021. Như quý biết tuần trước thì là một tuần giao dịch rất thành công của chúng ta đối với cậu vàng. À, tuần trước chúng ta canh mua vùng à, 1720, 1725, 1730 giá điều chỉnh xuống đúng vùng chúng ta mua xuống thấp nhất 1723 chúng ta dừng lỗ dưới 20 giá xuống đến 1723 và sau đó giá đi lên bứt phá đó. giá lên cao nhất là 1785 trước khi đóng cửa 1776 như vậy lệnh mua tuần qua chúng ta cũng lời 450 giá một uh, tuần giao dịch thành công gần như chúng ta mua ở đáy cây rồi chúng ta mua ở đáy luôn vì chúng ta mua vùng 2530 thì giá đầu tuần mở cửa 33 điều chỉnh luôn xuống vùng 2530 và sau đó chỉ một chiều đi lên thôi Xuông chung của cậu vàng thì tôi vẫn đang tiếp tục nhìn thấy xuông chung của cậu vàng là đã tạo mô hình hai đáy rồi. Bây giờ cậu vàng sẽ hướng đến cái khu vực 1815 1820 để hoàn thành target mô hình hai đáy. Nếu mà vượt qua được khu vực này, cậu vàng sẽ hướng đến vùng giá 1870 cộng trừ 5 điểm 1870 1880. Đây sẽ là khu vực cao nhất trong thời điểm ngắn hạn hiện tại. Trường ngược lại, nếu cậu vàng điều chỉnh thì cậu vàng hoàn toàn có thể test lại vùng giá 174x 175x thì cái này thì lát nữa phân tích chi tiết kỹ thuật tôi sẽ phân tích sâu hơn tôi sẽ điểm qua uh, thông tin cơ bản tuần trước và thông tin tuần tới sau đó chúng ta sẽ đi vào chi tiết phân tích kỹ thuật uh, cậu vàng và các cặp tiền tệ khác thì tuần qua chúng ta biết là ngay đầu tuần thì chủ tịch Fed phát biểu trong bài phát biểu này thì chủ tịch Fed có nói đến việc là nền kinh tế đang phục hồi nhưng nó có sự không chắc chắn và Fed thì uh, tin tưởng nhiều khả năng các bạn nhớ nhé nhiều khả năng nhé không phải là chắc chắn là sẽ không tăng lãi suất trong năm nay các bạn nên nhớ là trước đó rất nhiều chuyên gia dự đoán 2023 Fed sẽ tăng lãi suất nhưng đây Fed đã đề cập là chắc, gần như chắc chắn là không tăng lãi suất trong năm nay mà năm nay 2021 điều này đồng nghĩa với việc là rất có thể là 2022 có thể xuất hiện tăng lãi suất nó sớm hơn dự kiến tất nhiên là phải chú ý đà phục hồi kinh tế và Fed còn nói là sẽ chấp nhận lãi lạm phát mục tiêu vẫn là 2% và chấp nhận có những thời điểm lạm phát mục tiêu là vượt 2%. Tuy nhiên, nếu lạm phát mà vượt cao quá thì có thể Fed sẽ đột ngột thay đổi chính sách. Vào ngày thứ ba thì ờ, thông tin của chúng ta là cp Thông tin cp này rất đáng chú ý nhé. CPI ờ, tăng rất là mạnh, tăng 0,6%, tăng cao hơn dự kiến, cao hơn dự kiến rất là nhiều, à, cao hơn dự kiến là 0,5 và cao hơn kỳ trước 0,4. Nhưng nếu chúng ta nhìn tinh nhé, CPI nó sẽ có một điểm. Hiện nay thì lạm phát của Mỹ chưa vượt 2%. Tuy nhiên, nếu chúng ta nhìn trong vòng một năm thì chúng ta lưu ý nhé, CPI của Mỹ đang chưa vượt 2% là phần lớn bởi vì nó có 2 tháng là tháng 4 và tháng 5 đây là hai tháng CPI rất là thấp một tháng âm 0,4 một tháng âm 0,8 nếu vượt qua tháng 5 thì lúc đó CPI của Mỹ sẽ sẽ tăng rất là mạnh và vượt trội đấy hiện nay nhá hai cái tháng này CPI kéo lùi là 0, 1,2% do đó tổng CPI theo năm của Mỹ hiện nay đây để tôi cộng cho các bạn xem 0,6 này 0,6 0,4 là 1 1 với lại 0,2 0,4 0,3 là 1,9 2,1 3,1 3,6 3,6 mà trừ đi ba cái tháng âm 1,3 thì CPI của Mỹ đang rơi vào khoảng 2,3% các bạn lưu ý nhé như vậy là tính CPI cùng kỳ đến thời điểm hiện tại là đang vượt vượt 2% rồi Tuy nhiên nếu tháng sau mà trừ lùi đi CPI tháng sau nhá CPI tháng sau của Mỹ sẽ trừ lùi đi tức là trừ lùi đi cái 0.4 này À đâu tháng này trừ lùi 0.4 rồi Đây CPI tháng 4 rồi Xong cùng kỳ trừ lùi 0.4 Nếu CP tháng sau trừ lùi đi 0.8 các bạn đợi tôi một chút đây CP kỳ này thì trừ lùi 0.4 thì hiện nay là CP của Mỹ nếu mà tính theo năm thì nó đang rơi vào khoảng 3,6 trừ 0,9 2,7% rồi nếu như tháng sau CP tháng 5 công bố tháng 5 mà trừ lùi đi 0.8 này thì hoàn toàn CPI của Mỹ sẽ vượt 3% rất là cao đấy mà vấn đề chúng ta sẽ xem là sẽ vượt bao lâu bởi vì nó sẽ vướng đến những cái CPI là tháng 7 và tháng 8 này hai tháng này là của CPI rất cao 1.0.6 đấy nó cho đến tháng 10 nếu sau tháng 10 mà CPI Mỹ vẫn tiếp tục cao thì lúc đó rất có thể cuối năm sẽ sẽ có kịch rất hay để xem đó. do vậy chúng ta cũng lưu ý đấy là lý do CP tăng tăng rất mạnh và cậu vàng của chúng ta bứt phá vào cuối tuần bất chấp là các thông tin kinh tế tiếp theo rất là tốt đó CPI tốt à, các thông tin kinh tế này liệu dự trữ dầu thô rất là tốt này à, à, âm 5,9 triệu thùng à, số người nộp đơn trợ cấp thất nghiệp này cũng rất là thấp này ừ, thấp trong rất nhiều tuần luôn số người nộp đơn trợ cấp thất nghiệp có 576.000 ờ, đơn thôi mà kỳ trước là 769 dự kiến là 703 thấp hơn 100.000 130.000 đơn Đấy, chỉ lỗ si Philip Fed um, sản xuất index cũng là tăng rất là cao uh, dự kiến chỉ có 41 thực tế là 50 đấy doanh số bán lẻ thì cực tốt doanh số bán lẻ lõi dự kiến là 5,1 thực tế 8,4 doanh số bán lẻ dự kiến 5,8 thì thực tế là 9,8% đấy cái doanh số bán lẻ doanh số bán lẻ lõi tốt nó đang thể hiện là nền kinh tế Mỹ đang phục hồi rất là mạnh mẽ điều này nó bình thường khi kinh tế phục hồi mạnh mẽ thì là USD sẽ tăng và vàng xuống nhưng tuần qua thì lại không như vậy USD thì có xu hướng điều chỉnh tuy nhiên điều chỉnh nhẹ nhưng vàng tăng lên khá là mạnh GDP Trung Quốc này thì như dự kiến rồi không có gì thay đổi cả giấy phép xây dựng và lượng nhà khởi công mới đều tốt hơn dự kiến tiệu chung lại tuần qua thì về thông tin kinh tế là khá là tốt đấy là lý do về sao mà chứng khoán Mỹ tiếp tục tăng đó. Đó. tuần tới thứ hai à, Mỹ không có thông tin gì tôi xem Rồi, tuần tới ngày 19 này thứ hai Mỹ không có thông tin gì quan trọng cả. Thứ ba, thứ ba Mỹ cũng không có thông tin gì quan trọng thứ tư thông tin à, nằm ở Canada thôi Mỹ thì chỉ có thông tin dự trữ dầu thô thôi cũng có thể nói là không có thông tin gì quan trọng thứ năm như thường lệ chỉ có số người nộp đơn trợ cấp thất nghiệp và ngày thứ sáu Mỹ có chỉ số PMI sản xuất Đó. doanh số bán nhà mới nói chung là trong tuần tới gần như Mỹ không có thông tin nào quá quan trọng do vậy cậu vàng và các cặp tiền tệ chúng ta sẽ biến động theo kỹ thuật bạn lưu ý nhé tuần tới chủ yếu chúng ta sử dụng kỹ thuật thôi vì không bị ảnh hưởng bởi thông tin đó là về cái thông tin ảnh hưởng chi phối đến ờ, giá cả thì đây chúng ta xem qua chỉ số DXY đây tuần qua chúng ta dự kiến chỉ số DXY quanh 92 sẽ đi lên nhưng thực tế DXY lại tiếp tục đi xuống đóng cửa 915 DXY sẽ có hỗ trợ rất mạnh quanh 913 914 nhiều khả năng DXY sẽ đảo chiều ở vùng này đó xu hướng của DXY vẫn đang là tăng giá thôi nhịp này chỉ nhịp điều chỉnh hướng lên đi lên thôi không có vấn đề gì cả do vậy nhiều khả năng tuần tới DXY sẽ có xu hướng đi lên chứ không phải xuống nhẹ giống tuần trước nữa đây tuần trước một tuần xuống của DXY tuần sau nhiều khả năng sẽ tuần đi lên của DXY thôi DXY đi lên nó sẽ gây áp lực một chút nhỏ đến giá vàng đối với cậu vàng của chúng ta thì xu hướng đi lên đang khá là rõ nét rồi cậu vàng đã hoàn thành cái breakout cái đường viền cổ ở vùng 175x ờ, rồi bây giờ cậu vàng sẽ tiếp tục là hướng đến hết target là 18 25 1820 cậu vàng hoàn toàn có thể quay về test lại đường viền cổ trước khi đi lên đấy là điều rất là bình thường không có gì cả do vậy xuống chính của chúng ta tuần tới vẫn là canh dưới mua lên các bạn nhớ nhé đối với xu hướng cậu vàng thì tôi vẫn nói rồi vùng giá dưới nghìn bảy là vùng giá mua tốt nhất trong năm và thực tế hai lần vàng xuống dưới nghìn bảy vào tháng 3 và tháng 4 đều là vùng mua tốt nhất trong năm rồi có thể điểm mua tốt nhất trong năm tạm thời đã kết thúc bây giờ xuống chung của vàng là các bạn sẽ mua với đáy cao dần lên thôi tuần tới chúng ta sẽ canh mua tại đâu thì ngắn hạn chúng ta nhìn chart H4 chúng ta thấy cậu vàng đang đi trong cái kênh giá này và nhiều khả năng tuần tới khi cậu vàng điều chỉnh xuống test cạnh dưới kênh giá thì chúng ta sẽ canh mua lên thôi cạnh dưới kênh giá nó sẽ nằm đâu đó vùng giá 1745 đến 1755 tùy theo điểm chạm, điểm test trong tuần nhé. Nếu test ngay đầu đầu tuần, phiên đầu tuần có thể xuống đến 1745. Tuy nhiên nếu giữa tuần mới test thì nó chỉ vùng 1750, 1755 thôi. Đó. Và xu hướng chung của cậu vàng tuần tới thì nhiều khả năng nó sẽ ờ, tiếp tục hướng lên thôi. Đây test vùng giá 17 4x 175x đây, xong đó hướng đến vùng giá đây. 18 1x ra đấy là xu hướng của cậu vàng tuần tới à, tuần tới là đến phiên ngày 24 cơ đây nó có thể hướng đến vùng này 185 1820 đấy rất nhiều bạn bảo thế chúng ta có thể canh bán khi nó test cạnh trên của chen được không được nếu nó test lên vùng 85 820 nhưng quan điểm tôi thì nó đã hình thành thế lên thì cứ dưới mà mua lên thôi tôi không ưu tiên của canh trên bán xuống nếu các bạn hoàn toàn có thể lướt sóng ở vùng đó ăn 15 20 giá là bình thường không có vấn đề gì cả đó thì chúng ta lưu ý nhé tuần tới tùy theo điểm chạm trong tuần test cạnh tranh này để chúng ta mua và chúng ta cứ nhớ tôi dừng giá 10 lá giá cho tôi nhé 10 15 giá còn chốt lời các bạn chốt lời 50 70 giá rồi đó là cậu vàng và xu hướng tăng của cậu vàng đang khá là rõ nhé do vậy các bạn cứ ưu tiên ờ, dưới mua lên cho tôi và ưu tiên đánh vàng cho tôi nhé Tuần vừa qua thì có một số bạn hỏi tôi về chỉ số chứng khoán Mỹ. Thực ra chỉ số chứng khoán Mỹ hiện nay nó không có đỉnh nữa. Và bây giờ chúng ta chỉ chờ khi nào nó gặp thì chúng ta bán thôi. Đó là lý do tuần qua tôi không nói về chỉ số chứng khoán Mỹ. Đây. Chỉ số chứng khoán Mỹ đây, Dow Jones bây giờ chúng ta chờ bao giờ nó phá qua chen thì chúng ta bán theo thôi. Chứ chưa phá qua chen rất khó nói. Trên tuần tới nó sẽ hướng đến vùng giá nó ở vùng giá 32 khi nào Dow Jones phá qua 32 chúng ta bán không chúng ta ngồi ngoài xem tín hiệu đảo chiều thì cũng chưa có mặc dù nó quá mua rất là sâu rồi đấy không có cái gì tăng mãi nhưng mà nó tăng đến lúc nào chúng ta chưa biết được chúng ta tạm thời né ra à, nếu không các bạn có thể canh bán chỉ số Nasdaq nhé Nasdaq phá chen rồi tuy bây giờ nó đang vượt đỉnh nhưng mà nó vẫn đang test lại chen thôi không có vấn đề gì cả nếu các bạn muốn bán Nasdaq các bạn hoàn toàn bán ở vùng giá 14.100 rồi các bạn dừng lỗ 100 ờ, đến 150 giá 150 giá là 1% còn chốt lời thả ra 1-2.000 giá là bình thường SP500 thì nó tương tự như Dow Jones thôi chúng ta phải chờ thôi chờ khi nào đóng cửa phía dưới chen gáy chen thôi 39.050 nhá gáy cái phần đó các bạn đối giá dầu giá dầu chúng ta buộc phải chờ gáy chen nhá đó chen tăng giá dầu đây giá dầu điểm gáy chen tuần tới của nó nằm ở vùng giá 58 nhưng mà để an toàn có lẽ chúng ta chờ phá 57 thì chúng ta bán nhá phá đóng cửa dưới 57 sau test lại vùng 57 58 để vùng chúng ta bán chúng ta dừng lỗ 60 và hướng đến vùng giá 45 đối với Uzi Uzi chúng ta canh dưới mua lên tuần qua giá không xuống đến đấy khu vực Uzi chúng ta canh mua vẫn là 107.5 107.6 nhá chúng ta dừng lỗ 50 pip và chốt lời cho 50 200 pip cho tôi Uzi nó vẫn đang trong xu hướng tăng tăng rất mạnh chúng ta cứ canh dưới mua lên thôi UK tuần qua chúng ta bán thành công rồi chúng ta bán ở khu vực 1.2620 ờ, 1.2630 ờ, giá test đúng lên vùng 1.2625 30 rồi quay đầu thôi đó xuống đến 1.2500 tức là chúng ta chỉ được có 130 pip thôi thấp nhất này 1.2470 được 150 pip chấp nhận tại nó không xuống đến nơi tuần tới thì u càng chúng ta vẫn canh bán vùng này thôi chúng ta ăn 3 tuần liên tiếp tại vùng này rồi và lần thứ tư thì kệ quá tăng ba bận chúng ta vẫn cứ bán sai chúng ta dừng lỗ 50 pip chỗ lời chúng ta cứ 150 200 pip thôi đối với EU thì chúng ta đã vào lệnh rồi khớp lệnh rồi nhá chúng ta ngồi ngoài xem thôi ngồi ngoài chúng ta chờ thôi chúng ta đã khớp lệnh tại 1.1990 rồi như vậy chúng ta cứ ngồi đây thôi chúng ta dừng lỗ là khi giá phá quan 50 pip 1.2050 560 pip đây còn chốt lời chúng ta chờ chốt lời ở giá này nhé 1.1830 180 à, pip Đó. AU AU thì có lẽ chúng ta không nên làm gì cả AU không có thấy xu hướng Gấu, gấu thì chúng ta cũng vào lệnh rồi nên chúng ta ngồi im thôi một là dừng lỗ hai là giá quay xuống chúng ta chốt lời còn không dừng lỗ Đấy, chúng ta vừa khớp lệnh xong nếu với lệnh này thì khả năng đầu tuần các bạn tạm thời các bạn thoát ra tôi bởi vì với cái cách cái tiếp cận chen này nó không được không không được đẹp lắm có lẽ GU thì chúng ta chúng ta nên canh bán ở khu vực trên ờ, đấy một chút nhá đây mép bên trên này 1.39 00 1.3910 ờ, tức là chúng ta canh bán cao hơn 560 ờ, pip nữa cho tôi nhé các bạn dừng lúa tôi 60 pip và chốt lời thì ở 1.3700 300 pip rồi cái gì cái gì chúng ta tiếp tục canh giá phục hồi lên chúng ta mới bán thôi chứ mua lên thì cũng không không không hợp lý lắm đó chúng ta canh bán ở Fibonacci 50 nhé 151.5 cộng trừ 10 pip dừng lỗ ở 152 nhé còn chốt lời chúng ta hướng lên vùng giá 149.7 GN thôi tuần này chúng ta không canh GN GA cũng vậy như vậy đó là toàn bộ cái phân tích nhận định thị trường à, tuần từ ngày 19 cho đến ngày 24 tháng 4 năm 2021 à, thì quý vị lưu ý tôi hiện nay cậu vàng đang xuống tăng giá khá rõ thì tôi lưu ý là quý vị nên giao dịch cậu vàng là chính nhá và các cặp tiền tệ forex thì tùy theo quý vị thôi quý vị thích cặp nào giao dịch cặp đó còn tôi không có phân tích chi tiết điểm vào điểm ra điểm dừng lỗ chốt lời cho quý vị rồi chúc quý vị có một tuần giao dịch thành công